chia sẻ cho các bác để làm sao mà các bác có thể lắc được bộ hột thì thôi và ngoài có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn ra cái bộ hột này bên em nó còn có thể phá được các thế hột khó để giúp cho các bác khi đi chơi các bác sẽ không còn lo lắng về những cái thế hột mà đã có sẵn của tài xỉu mà nếu như mà không phải là cái bộ hột này kể cả là bộ hột chợ các bác cũng không thể tránh được các thế hột đó và ngay từ đầu em đã nói với các bác đó là bộ hột này hoàn toàn không tang tích vậy nên là bây giờ em xin phép được test thử tang tích của cái bộ hột này để cho các bác cùng cảm nhận với em xem lời em nói có đúng hay không trước tiên thì em à, xin phép được thử nước muối đây đây nước muối nổi được chưa ạ các anh nhìn này nước muối nổi đúng không ạ đó khi mà các bác thử nước muối xong như lần trước em cũng đã nói đấy ạ là các bác sẽ phải rửa lại bằng nước lọc lạnh đúng không ạ bởi vì là nếu như bác để muối mà bắt vào trong cái mặt hột này thì khi mà các bác lắc hột hột nó sẽ không đi theo ý muốn của mình nữa bởi vì là muối bắt vào thì nó sẽ bị nặng nó sẽ bị lệch ví dụ nó nghiêng về tài hoặc nghiêng về xỉu các anh nhớ là phải lau thật kỹ nha và dạ, sau đây thì em à, xin phép được thử nam châm Đấy, em thử luôn nắp chén dĩa hộp nè không hít các bác nhá đó nam châm không hít và cái tiếp là dọi đèn này các bác nhìn này đèn nó sáng quá đây hột nó sáng chói luôn này các bác nhìn này đó đây rồi dọi đèn trong trong vắt luôn đúng không ạ đây. đó vừa rồi thì em đã test thử cho các bác về phần tăng tích nam châm nước muối dọi đèn và các, như vậy là đã đạt đủ yêu cầu của các bác về tăng tích chưa ạ và với bộ hột này em bao các bác ăn thua trẻ hột các bác khi mua hột nếu như bác không tin rằng bên trong nó không có gì mà mình vẫn có thể lắc giữ tải giữ xỉu theo ý muốn được các bác có thể mua dư ra một hột và bao bác trẻ tại trẻ hột đó tại chỗ luôn sau đây không mất thời gian của các bác nữa thì em um, test thử cái bộ hột này để cho bác thấy được cái sự hiệu quả của nó cùng với em và khi mà cái bộ hột này chưa được bên em chia sẻ cách lắc giữ tải giữ xỉu theo ý muốn thì bình thường các bác lắc bình thường nó bộ hột nó đã đi đều tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu và tỷ lệ lên bão rất là cao bây giờ em sẽ lắc thử chén tài chén xỉu cho các bác xem đây bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em lắc lên tài này tài đúng không ạ bây giờ em về xỉu này xỉu tài xỉu được chưa ạ vừa rồi là em đã lắc chén tài chén xỉu bộ hột đi đều 5 năm đúng không ạ và sau đây thì em xin phép được lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác đây nó đang ở xỉu bây giờ em xin phép được giữ xỉu một xỉu hai xỉu 3 xỉu 4 xỉu Trái này lên bão Lên tài Nhưng mà nó lại lại về bão Đúng không ạ? Em giữ luôn tài một tài hai tài ba tài ba tài chén này nó xuống xỉu và nó lại tiếp tục về bão vừa rồi em đã giữ bốn chén xỉu một chén bão bây giờ lại ba chén tài và một chén bão tiếp thế là bốn là năm, tám chén tám chén thì đã lên hai chén bão rồi đó các bác thấy bộ hột này sao ạ tỷ lệ 5 năm có giữ tài giữ xỉu có tỷ lệ lên bão rất là cao đúng không ạ? Các bác nếu như muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn này bên em các bác có thể đến trực tiếp cơ sở em test hàng em ở bến xe miền Tây và đây là bộ hột độc quyền của bên cơ sở Sơn Tài Xỉu của bọn em mà không có một cơ sở nào có thể làm ra được cái bộ hột để giúp cho các bác có thể vừa giữ tài giữ xỉu các bác lắc theo ý muốn của mình bộ hột đi đều 5 năm về bão cao tỷ lệ lên bão cao